ngào trong thương nhớ vì mãi bước theo trâu em sang ngang rồi ôn kỷ niệm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm lệ sâu thắm mướt đôi mi xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối thương yêu không chọn thôi giá thử đi em ơi người về lên xe hoa kỷ niệm buôn vào hôn bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương chuồng hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa màu hoa kỷ niệm tuy đã tan úa tâm tư vẫn dàn dào năm xưa lỗi này vẫn thường dìu em đi tàn cây năm trước anh viết tên em còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau ghế lạnh đã buồn em đợi chờ chiều xa xưa năm ơi vì anh lỗi hẹn cho em hơn dỗi cho mi em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tìm nhau hàng trăm từ viết anh gửi cho em đời trái trên trần em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu tiền đồn hẹo hôn tính tú quay cuồng nghe anh kể chuyện đời lính khi ghi nào lối hẹn em anh dối hờn lòng anh thêm sao xuyên ngày ghi đi đi chẳng được gặp mẹ em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đó hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn chuyện chung mình tình không nhàn nhiều hoa mà suối cho ngắn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chờ vui mộng sẽ đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nhụy cho thắp men tình những người tìm môi tim con hãy mất mai trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ đồ nào ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa bao yêu thương và nhớ anh xin chép lên thơ vào những đêm buồn trên đồn khuya lòng ai thương nhớ vô biên anh anh thương ngày đó em nhìn anh mắt hoen sầu không nói nên câu ra từ mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau yêu yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành khi núi sông còn điêu linh mơ phương này vui kiếp sống trình nhân nhưng không quên dệt mơ ước ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đường thăm màu và phước đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm anh ơi biết cho chăng tình lẽ đêm gầm tình đắm say nào xinh xinh ngày biệt ly chúng mình chưa có nói hết câu tạ tư năm năm cách biệt năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa nhắc đến thấy buồn tình kia ngăn đôi đường nhật ghi đời tôi ghi thêm một lần thương xéo mòn tình nghĩa xưa nhắc đến thấy buồn tình kia ngăn đôi đường nhật ghi đời tôi ghi thêm một lần thương từng bình đón ta về Đến bao giờ trở về Việt Nam Thăm đầu lúa vàng thăm con đò chiều hoang Đường mòn quanh co ôm chân hàng chạy thắm Nghe gió chiều nhẹ đưa đến bao giờ ta đường nhìn ta ta đường nhìn ta trong niềm vui phố xưa cô em đôi mắt mang nhiều sầu chia ly ra mừng đón anh tưng bừng đón ta về xưa quên nhau bên đường vắng hoa nở mau ngày nay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu người ngỡ gặp nhau như duyên kiếm đưa ta vào chiều rơi về đâu ngày xưa quên nhau em vừa biết giấc mơ bờ vai ngây thơ ôm làn tóc rối ơ thờ tình mới vừa đôi môi e ấp câu mong chờ người đã như mơ có lắm chua cay ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây tìm anh nào thôi lối cũ có còn chiều lắng nắng hay mưa rơi bên cũ có còn người lặng đứng ngắm ra khơi hay ra đi rồi biển biển xa xa khắp nơi cho mộng quá đời ngày xưa quen nhau đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm răng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ tìm nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếm không mong chờ người đã như mơ ngày xưa quen nhau bên đường vắng hoa nở mau ngày nay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu người ngỡ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào chiều rơi về đâu ngày xưa quen nhau em vừa biết giấc ước mơ bờ vai ngây thơ ôm làn tóc rối ơ thờ tình mới vừa đôi môi e ấp câu mong chờ người đã như mơ còn ngủ xuôi đi đó đây tìm anh nào thôi lối cũ có còn chiều lúc nắng hay mưa rơi bên cũ có còn người lặng đứng ngắm ra khơi hay ra đi rồi biển biển xa xa khắp nơi cho mộng quá đời ngày xưa quen nhau đời mãi mãi tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ tìm nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếm không mong chờ người đã như mơ sáng sợ mình đã rêu nêu nghe chớp về mưa nguồn màu áo xưa em đang cho người nặng hành trắng có bằng trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít tha thiết mộng ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền gồng về đâu với một tiếng tin yêu nhau môi tình đẹp ngàn sâu cong cười đường cay đắng trên bờ môi đường tình ta đi là đi vào biệt ly sao xuyên và tôi bướng băng khung vì chùa cây lẫn thể hết thù chiều lại sân ga đón tàu tôi về một mình bao yêu ước mơ đầu chìm vào con nước trôi màu chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biển kinh thành mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi được sống anh khi phố cũ vừa lên thêm gầy gao tuổi xuân tôi không cô đơn mà cô đơn chỉ nữa trăm phong thư anh còn thơm dấu tìm nhau